Và hello xin chào tất cả mọi người và chào mọi người quay trở lại với kênh của mình Và mình là The BK TV đây Và hôm nay mình sẽ chơi Mình sẽ chơi trên trang web Google Đó chính là cái từ khóa thảo Noel Thì uh, nếu mà các bạn ấn Enter thì nó cũng ra hoài đúng không Các bạn chỉ cần ấn vào Có ông già Noel đeo khẩu trang Từ trên khí cầu lên, ờ, từ trên khí cầu lên luôn Rồi bây giờ có bốn cái chấm ông lão Noel này bà táo Noel đeo đeo một cái khẩu trang màu tím đây là cái trang web đó nha cái sẽ ăn chơi chắc nữa Ồ, oh, hóa ra một quyển truyện các bạn ạ chiêu cánh cụt đan trực tiết các thú lùn thì đeo vui cả đêm từ cô cao ánh đèn và lên cây không cao về đàn đâu phải ai cũng vui vào hôm ấy với chú kỳ lân ôi Olia Ngày đó buồn biết mấy Ước gì chỉ được một lần thôi Mình được đến tận nơi xem cảnh này Được ngắm nhìn những cây thông sáng rực rỡ Chắc sẽ vui lắm đấy bạn thông cảm mình nha Bạn nói đúng lắm Nhưng màu xanh của biển cả tôi Khi lại khiến lòng mình trống vắng Hảo anh em ạ Cùng nhau kháng của lễ hội hoành tráng thì đầu tiên họ cần một nhóm phụ tá tài ba để giúp buổi lễ thành công mọi người lại lên nào Mary các cao giọng chúng mình cần mọi người cùng giúp tổ chức buổi lễ các đèn rong biển với đại dương đấy các chú lùn ờ, xuống dưới biển rất là hay đàn cá là ở đó bảo cái ngôi nhà này chán ừ. quá màn hình như ai ok mình ừ. vẫn chơi lại tiếp Santa Checker oh, chọn một chữ Đây, đây là, đây là nhảy nha Mình sẽ chơi nhảy những con Mình nhảy những con mà Nhảy thôi chết thắng luôn đấy này nó nhảy luôn đến 30 rồi các bạn ạ ok rồi, rồi sang bên này rồi sang bên này luôn ok ok mình rồi nha độ 三一。 Và video của mình đến đây cũng là hết rồi Và xin chào tất cả các bạn Và chúc các bạn có một buổi rất là tốt để có thể xem được video của mình nha Và trước khi đến kết thúc video này các bạn nhớ cho mình một like, một subscribe nha Và cảm ơn các bạn rất nhiều Xin chào các bạn